Mình đánh giá cao, phim chìa khóa trăm tỷ vì tiết tấu toàn diện hơn và được làm tốt hơn hai phiên bản gốc. Phiên bản Hàn chỉ qua tập trung vào chiều sâu của nhân vật sát thủ hơn còn phiên bản Nhật thì tập tùng vào khai thác hai câu chuyện quá nhiều khiến cho tiết tấu câu chuyện khá vội vàng. Phiên bản Việt khi mà đạo diễn Võ Thanh Hà đã cân bằng hết tất cả các yếu của bộ phim lại và lượt bớt những phần khi mà dòng phim hoán đổi thường hay làm đó kể câu chuyện người này phải ra sau để tập làm quen với vai mới của mình khi mà bộ phim chìa khóa trăm tỷ đã lượt bớt phần này và đi thẳng vào hành trình của các nhân vật. Phiên bản Việt làm tốt về mặt chiều sâu của các nhân vật, ai cũng một đất diễn của mình. Và mình không biết vì sao mà chị Thu Trang lại quá xuất sắc trong vai này khiến mình chỉ thể thốt lên một từ thôi là hay. Đấy các bạn cứ bảo phim Việt thì còn khuya mới sánh vai được với các cường quốc Nam Châu trong khi đó khoảng thời gian gần đây các bộ phim Việt đã khá là chịu khó và đầu từ chỉnh chu vào các bộ phim, phim nào phim nấy là nó chất như nước cất. Phim được chiếu tại các dạp trên toàn quốc còn chờ gì mà không ra xem. Còn bây giờ thì mình lại xem phim tiếp đây tạm biệt và hẹn gặp lại.